cháu ờ, đang khóc đấy thì anh ờ, Dương Tú Phong cũng ờ, nói rồi thì Giang cũng hy vọng rằng mọi người xem được video của Giang thì chia sẻ đến tay được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể là ừ, chung tay giúp đỡ cho gia đình em Tiến và em Phương nhất là chú cháu Diệp này để có thể có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn Mà cháu khóc thì để, để, em trông cháu đi trong gia đình thì à, cũng rất là khó khăn cũng có bà các bác các cô cũng mọi người cũng khá là đông có cháu nhỏ đây <laughs> cũng à, thương gia đình cũng đi chạy vạy vay cũng khá là nhiều nơi rồi hiện tại tiền lãi cũng, cũng trả hàng ngày cũng rất là vất vả em tiến thì đi làm thuê ngày cũng được trăm hơn trăm thậm chí là có ngày cũng không có công việc để làm ấy. Phương thì ở nhà ở trong uh, cháu Diệp nữa cơ hai vợ chồng còn rất là trẻ tuổi Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, video tiếp theo trên kênh Sàng Giang TV nhé Hiện tại thì uh, Giang đang có mặt tại uh, thôn uh, Sài Lương 1 thuộc xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái Hôm nay thì uh, Giang uh, tiếp tục uh, cùng với à, anh Xứng là cán bộ bên dân quân cũng như là Dương Dục Phong là nhóm thiện nguyện bái này. Chào các bạn nhé. Thì uh, thăm chia sẻ một cái hoàn cảnh gia đình một cháu bé và như thế nào thì giờ mình sẽ vào trong này. Đâu nhà mình ở đâu? Qua đi. Qua. À, nhà đây à? Nhà trên đây Đây nhà À, ông bà thôi chúng nó đang À, nhà ông bà. À, à đấy à? À. Nó lấy nhau chưa tươi à, Chào bác nhá, chào em nhá. Chào mấy cháu nhá. Cháu Ồ. nó bị như thế đấy. À. Có con trâu bán đi chưa cháu nốt. À, chào em nhá. Nhà thì cũng hoàn cảnh. À. Ồ, còn mấy cháu nhỏ anh Dương đi mua em mới kẹo cho các cháu vâng, nhỏ nữa. Anh em cứ vào đi. Chị em vâng. là gia đình này là hai vợ chồng à? Vâng. như nào? Vâng. À hai vợ chồng là có cháu mình bị như nào? không hậu môn à không hậu môn không hậu môn đi chưa khám cả tim à, à có nghĩa là là hậu môn là khi sinh ra là cháu là không có đúng không vâng Ừ. Sinh em tên gì? em tên ờ, Phương Văn Tiến. Phương Văn Tiến. Đến 10 giờ đêm ừ. thế bảo. Em là dân tộc giao đúng không? Vâng. Còn à, vợ em tên gì? Hoàng Thị Phương mà hai vợ chồng là cưới nhau chưa mà có cháu này chưa à chưa lấy chưa cưới à vâng. chưa đăng ký kết hôn à có đăng ký kết hôn à có đăng ký nhưng mà chưa tổ chức rồi đúng không thế là, là vẫn là vợ chồng rồi đăng ký kết hôn là trên uh, pháp luật là công nhận rồi còn về anh em họ hàng là trên danh nghĩa thôi là mình chưa báo hỉ Thì còn em là là vợ em rồi mình đăng ký Thế cháu ờ, cháu tên gì nhỉ em con tên là gì Diệp à diệp à diệp à, con gái vợ em dân tộc tây à dân tộc tây à, ừ. à. cái này ảnh cưới của em mà đúng không không chưa là là cháu mình là bác sĩ là bọn em cũng đã đi khám rồi đúng không khám ở tận đâu rồi có gì không ạ đi gõ cửa ấy nhà bên nhà đấy à bệnh viện như trung ương à anh có biết à. đấy thì à, mình mới khám rồi đúng không thì à, bác sĩ là cũng à, kết luận là nếu mà ấy thì mình có tiền thì mình sẽ phẫu thuật là cái hậu môn giả đúng không Thế nên người ta gọi là bên ừ. ờ, phẫu thuật chỉnh hình ấy ừ. Mình ừ. dạ, dạ, thương cháu nhỉ Nhìn cháu ờ, rất là gầy dạ, Sinh ra từ nhỏ là không có hormone nữa Trường Hải Bà nhỉ, lúc nào cũng thấy lên Thế em ờ, có được đi học học hết lớp mấy? Hết lớp 9 À lớp 9, thế là tốt rồi em vào cho lồng vào lồng kính à. thế thì chạy vào xem chạy vào xem thấy con trương bụng thế là à. con bác sĩ chửi ấy hồi chàng quay mới ra ấy hồi chàng nhìn thấy à vâng, vâng, bảo vâng, chị vâng. bảo ôi không biết nói thế nào bảo à. thấy cháu nó trương bụng quá thế là bác sĩ mới bảo xem bảo à được ạ ba bác sĩ mới bảo xem bà vâng, này vâng. gọi ừ, một người vào thế là người thứ hai người thứ ba thế mới về bảo nhà người nhà bảo à. xem chứ bảo cháu không có hormone môn thì à. thấy chị cả nhất đây thì bên này ấy. Vâng, vâng. thế bảo điện về bảo mẹ ơi thế vừa nói vừa khóc bảo sao đấy con bảo thế chị thứ hai thì về bảo mẹ ơi con thấy trường bụng quá ừ. thế bảo sao con trường bụng thế này mẹ không muốn đi mà cũng không đi được ừ. ông thì ông không ốm là không dậy được thế này ừ. thì làm sao thế cũng không ngủ không yên ngủ vơ ngủ xuống thì thấy chị nói về ừ, con dâu điện về bảo mẹ ơi bây giờ làm vâng. sao con cháu không có hormone à. thế mới giật mình ông thì ông muốn dậy không dậy được ông bảo bây giờ làm thế nào à, thì mới chạy đi vay tiền đúng ngày mùng 3 Tết đấy. À đúng mùng 3 10 Tết. giờ. Vâng. Thì cứ đi gõ cửa người ta ấy, người vâng. ta cũng thương hại, cũng cho vay xong vâng. người ta đang làm nhà ấy. À. Cũng quá thương hại người ta vâng. mới cho không thấy cháu mình như thế thì ờ, cũng thương chứ mình là bà nội ngay bản thân cháu xong cũng thì rất là hiểu và đồng cảm cứ là ừ. năm ngoái một năm năm nay một năm rồi cứ đi chạy mà nộp cái tiền lãi à. đi vay hết 100 triệu rồi Ai à, anh em à. người ta góp đi thì đến đây xong rồi cũng không biết nó cũng không nói cho bảo cháu nó bị ho quá họ không bảo không có à. tiền thì các em đưa con lên tỉnh yên bái đi chứa ở đấy xong mới lại quay lại tỉnh mình thì mới như thế xong mới về về xong lại chữa được khỏi ho thì cho về nhưng mà biết thế thì bảo lại xin quay lại đi nữa đấy thì nó chắc nó cũng không liền thì về ừ. về thì cứ biết nhiều quá và không đi chẳng lúc đấy thấy bảo thế này thì đến kỳ đi khám thì đi rồi à, đi dạ. đến đấy thì thiên nhiên lộ bảo họ xin giấy họ đi họ bảo covid quá và cũng cháu nó cũng bình thường này thì chưa đi dạ, dạ. thì lại về về được một thời gian thì cháu nó trương bụng quá nó không tiêu được ấy à, đấy à, vâng. thì mới đi đi thì đến đấy thì họ bảo đi cấp cứu rồi vâng. họ mới cho đi đi đến đấy thì họ khám thì bảo nó liền vâng, rồi vâng, vâng, trong thì nó vẫn ngoài thì nó có trong nó liền à. họ mới làm như thế thì bố nó thì lấy được một trò quế thì cũng bán nốt đi xong vâng. chẳng có bây giờ chẳng có gì cũng hết gần mới không có tiền thì mới không đi đi đến đây thì nó liền liền dạ, dạ. thì họ mới làm cái hormone nhân tạo cho à, vâng. về bảo ba tháng lại đi chữa thì cũng không có gì nữa ừ. thương thì thương cháu thì thương thật mà cháu uh, ruột mình mà ừ. rất là thương cháu chào bác nhá ừ. vâng, vâng. thì, thì ờ, và vâng. ừ, nghe bà nội kể là làm thế nào cũng không có tiền thì bây giờ thì dạ. bố mẹ thì bố thì cũng vâng. bố thì cũng ngày nào đi kiếm được đồng nào cũng một cái túi cho con nó đeo à, ừ. bà thì cứ đi, tiền lái xong tiền ăn cứ như thế thì ừ. chẳng có làm được cái gì cả ừ. già rồi 60 tuổi rồi đấy ờ, bác ờ, lớn tuổi ờ, xưa cũng không không kiếm ra được đồng nào nữa hai là chú em tiến thì em còn trẻ vừa xuất ngũ xong nữa vẫn còn áo lính này hương phương văn tiến cũng là cũng rất là hoàn cảnh với bà bác ờ, kể là, là cũng bán trâu bán bò cũng anh em cho vay ấy để đi chữa trị cháu ờ, cháu Diệp này này ờ, bị um, sinh ra từ nhỏ nó không có hậu môn này bây giờ đấy cũng khám rồi cũng đi mổ hai lần nữa nhỉ bác nhỉ ừ. thì chỗ bụng cháu này cũng làm một cái ấy ra để bác sĩ làm ra để cái chất thải ra cháu rất là gầy và thương mình bà thì bây giờ cũng già rồi cũng vâng. mong muốn nhà hảo tâm thế nào giúp đỡ gia đình thế nào được vâng. đi chữa cho con nó được ừ. vâng. để cho con nó thành nên người vâng vâng vâng thì qua cái lời tâm sự của bác bác tên gì nhỉ bác bác à, phương văn thành à, phương văn thành vâng. ừ. bác cũng ừ, tâm sự chia sẻ số em tiến này thì em ờ, hơi ít nói một chút em rất là nhìn ra mặt anh rất là hiền với lại vợ thì uh, em cũng thế đâu cũng à, không phải là ngại mà đôi khi là em ấy cũng chưa được tiếp xúc ấy hiện tại là đang con như này nữa cơ này nó cũng trông cho mẹ đi một chút cũng muốn nói em cũng muốn nói lắm nhưng mà không nói nên thành lời được cái đây là cháu rất là hiểu vâng nói chung là ai cũng có một cái sự khổ khác nhau mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mà thực sự là giang và hoàn cảnh của chú em tiến để bạn phương kể thì giang mới hiểu và thấm thía được cái ờ, có, khổ của phải, bà con ở trên này này bố mẹ lấy nhau cũng mong là bố cũng con một cô được ừ, sáu bảy tuổi ông cũng mất rồi Thương cháu thì mẹ cháu đang ờ, cho ờ, cháu bú Hiện tại bây giờ nước nó vẫn đang chảy ra đúng không em nhỉ? Ừ. Ừ thì theo mong muốn của mẹ em Tiến này cũng là gia đình này cũng mong muốn là có tiền để à, tiếp tục là chữa trị cho cháu ấy thì nghe bác sĩ nói là cũng sẽ phẫu thuật được cái tạo một cái hồng môn à, giả gọi là chỉnh hình phẫu thuật ấy thì do gia đình không có tiền hai là đi vay ngân hàng gần trăm triệu ở bác nhỉ ừ. Ờ, bán cả trâu và bò bán cả vườn quế để cứu con mà hiện tại bây giờ cháu phẫu thuật được hai lần thì chắc cũng phải lần thứ ba nó mới được đúng không để bác sĩ bảo đây đúng vậy đó. nhưng mà đến kỳ mình đi khám để biết nó có được không được thì nó là quá rồi quá kỳ giới hẹn rồi nó à. không có tiền đi ấy có nghĩa là bác sĩ hẹn mình đi khám hẹn đi khám nhưng mà mình không có tiền đi à. thì ờ. nó mới liền thì ờ, cô đi khám nữa ờ, khám định định kỳ đến định kỳ nhưng mình không đến là nó sẽ liền lại nó liền rồi nó không ừ. là cho nên là bây giờ nó vẫn long hàng, các nhà hàng ngày mà tâm giúp là mình là ngày nào cũng phải long thì mình về mẹ các tư làm thì nó cũng như là bác sĩ rồi đây là từ đầu đây thì có cái gì lúc về thì đi nhà chồng cũng đi không vâng. anh trai đưa được một con một đôi gà mang về cho ông bà thì ừ. làm cái nhà ở đây chả có ai ở đâu mỗi một mình thôi à, vâng. ông thì cứ đi làm thuê nọ kia ra đình chả có gì mỗi một bộ chân màn ừ. thì ông bố thì cái cái cái anh ở bên này à, tiến bây giờ đang ở với mẹ đúng không em đang ở với mẹ đúng không? em đang ở với mẹ, à, mẹ. chứ chưa chưa ở riêng đâu đúng không chưa hai vợ chồng ở bảo ờ, cho ra riêng nhưng mà ừ. con như thế thì bảo cưới xong cho ra riêng hết đi ừ. thì mỗi cái đứa con út ấy tới thì bảo cho nó ừ. Uh, ờ, tôi đi khám họ bảo đi khám đi mà không thật sự là khỏe Ừ, mình rất là cảm động khi mà nghe mẹ của tiến nói chuyện với hai là vợ của tiến thì người phụ nữ thì bao giờ cũng rất là thương con mà khi để người con ra thì rất là mong muốn con mình lành lặn đấy có được những chúng bạn các cháu nhỏ thực tế là rất là khó khăn về cái kinh tế ừ. gia đình cũng hai đứa này nó cũng còn trẻ ừ. nhưng mà khó khăn quá thì kể vâng. ra thì cũng không xúc động quá cũng chẳng nói được vâng đúng rồi con đường đúng là một, một tuổi rồi nhưng vâng. mà cũng không không, không có ai biết được về đến vâng. đây về bố mẹ vâng. ông bà giúp bé một tí con cũng không chịu ấy vâng. chuyện nhưng mà em Phương em còn khóc ôm con khóc con Giang rất là hiểu cái tình cảm của người mẹ ngay bản thân Giang cũng thế thôi nên là hôm nay vào đây thì cũng ờ, thăm gia đình thăm em Phương gia đình ờ, bác đây thì Giang cũng ờ, chia sẻ với mọi người hy vọng các cô các ba anh chị và mọi người có thể là chia sẻ cho mọi người biết về hoàn cảnh của gia đình em Tiến là cháu Diệp này để tới tay là các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để giúp đỡ ủng hộ gia đình em đó có thêm cái kinh phí để mà đi uh, thăm khám và chữa trị như thế nào ấy cháu mẹ cháu đang rất xúc động mong muốn là cháu cháu mạnh khỏe thì với cái lý do như như này các bạn là nghe và hiểu rõ là tức là cái trường hợp này cháu có thể là, là phẫu thuật được nhưng mà gia đình là do không có tiền do bán, bán trước có một con trâu bạn bán đi rồi thế ừ, anh nghe nói là hai vợ chồng là à, có đăng ký kết hôn nhưng chưa được cưới à? à lý do tại sao vì chưa con đẻ để, ra đẻ con à, à, à đẻ con ra là bị như này vâng. không có tiền cưới nữa vâng. à nên khổ tiền để lo cho con chứ mọi người chia sẻ mạnh lên ạ chia sẻ lên để giúp thế là bé này có cơ hội nha các bạn nhé theo mình hỏi đây này à, là có cơ bé có cơ hội em cho cho mọi người xuống xem này đây đây em kéo xuống đây, các bạn nhìn ra đây là cháu nó phải đi đi vệ sinh ra bên ngoài này đấy đấy thế này là các bạn phải là gia đình rất là hoàn cảnh vừa mình có nghe một cái câu chuyện ra dân bản kể lại ấy, là ừ, mua cái túi này đến để cho cháu để vệ sinh ra ngoài ấy, thì là bà không có tiền bà đi vay khắp xóm Đấy, à, các bạn nhìn thấy em rất là thương con đang rất là cảm động và khóc này thì với một cái đây các bạn nhìn tay với cái, cái hai ngón tay mình thì bé không to bằng hai ngón tay mình đấy cho nên các bạn hãy cho bé một cơ hội để có một cái ừ, sức khỏe thì còn duyên chúng ta đến đâu làm đến đó thì thì theo mình quan sát trực tiếp ở đây thì bé cũng rất là cũng cũng nhanh nhẹn khỏe mạnh cũng nghe và cũng thông minh nhưng bây giờ có vấn đề là khắc phục cái tình trạng bé này có sức khỏe thì nên bọn chúng ta nên tạo một cơ hội cháu ờ, đang khóc này vậy đấy thì anh ờ, Dương Tú Phong cũng ờ, nói rồi thì Giang cũng hy vọng rằng mọi người xem được video của Giang thì chia sẻ đến tay được các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để có thể là ừ, chung tay giúp đỡ cho gia đình em Tiến và em Phương nhất là chú cháu Diệp này có thể à, có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn mà cháu khóc thì để, để em à, trông cháu đi trong gia đình thì à, cũng rất là khó khăn cũng có bà các bác các cô cũng mọi người cũng khá là đông có cháu nhỏ đây <laughs> cũng thương gia đình cũng đi chạy vạy vay cũng khá là nhiều nơi rồi hiện tại tiền lãi cũng, cũng trả hàng ngày cũng rất là vất vả em tiến thì em đi làm thuê ngày cũng được trăm hơn trăm thậm chí là có ngày cũng không có công việc để làm ấy. phương thì ở nhà ở trong uh, ờ, cháu diệp nữa cơ hai vợ chồng còn rất là trẻ tuổi dạ, Đâu? À, mất điện à? à Đây. À. Điện lưới gì? Điện lưới. À. Không cần mất điện này. À, Tiến thì cũng chụp ảnh rồi đúng không? Chưa, chưa chụp đúng không? Cái đây là của ai đây? Anh, chị À anh chị mình à? À Chị gái với anh trai À chị gái anh trai à, ừ. của anh tính sao? Chắc uh, có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại Yên. video của Giang này thôi Thì anh em cũng muộn phải vâng, về vâng, Thì uh, xin hẹn tất cả mọi vâng. người ở video tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả mọi người